care about Monarch. Now, if you'll excuse me, I have to prepare for my speech. What is it that you're so threatened by, Martin? bây giờ mình phải đi theo chân của ông bé thì lần này lần trước nó nó đã cứu sống mình ra khỏi chỗ đó cũng hơn là mình đi có thể đi tới đây rồi cũng nhờ nhỏ này và con nhỏ này như là cái đứa phản bội trong team của tụi uh, ờ, Monas Solution rồi ờ, cô nghĩ tại sao chúng ta lại phản bội cái đám này Chứ chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây thôi Dễ không à Chứ này để đi theo chương nhiều chương trong mỗi chương nó lại có nhiều phần nữa thôi chìa khóa vậy không phù hợp rồi nha chúng ta phải tìm một cái đường khác để vô Ê, hình như nó quảng cáo với Nissan hay sao ta quảng cáo với Windows 10 nữa kìa Lumia 950 nữa kìa với Windows 10 nữa hay thiệt <laughs> quảng cáo ngay trong game luôn tục thiệt có dùng đây không lúc có lót lai vô taxi à, tôi đâu lấy tôi đâu có lái xe taxi đâu nội à, từ khi nào mà mình trở thành dân uh, taxi vậy à rồi hiểu rồi đó chúng ta phải để cái này đây phải trèo lên mới được không phải cách này thì phải bằng cách khác thôi không còn cách nào nữa có đã có đã, đã có từng có món đồ nào đó đã đây rồi cho nên chúng ta phải di chuyển được ồ thấy bắt đầu thấy hay hơn rồi đó ê à, tục thiệt mấy anh em lỗi và lờ Má tột phiền dưới trời nhảy lên cái nhảy nhảy nhầm xuống phát xuống dưới luôn thật không thể tin được ngay tại trong game thật không thể tin được nó lên lại rồi, nó nhiều lúc lỗi và lờ luôn á đó mình phải bấm y đè hoài thì nó mới nó mới ra được cái miếng này nhảy lên từ từ thôi chứ sao giờ rớt xuống nữa cái thấy mẹ nữa rồi rồi rồi chắc y nữa rồi để kích hoạt cái chỗ này mà nó làm cho nó quay trở về vị trí ban đầu á unlock the entrance chúng ta phải mở cái đường vô cho bé bé ơi à đây, đây có chỗ vô nè đúng rồi hay quá quá hay luôn I have got it ok và mình phải đi tìm được đường vô nữa chứ đi không được rồi không có chỗ ra luôn nên cái chỗ này để ra nè phải không ta không biết ra đây nó sẽ hướng ra đâu ta cái chỗ này cái lỗi duy nhất mà mình có thể tìm được thôi mình cũng không rõ là nó sẽ dẫn mình ở đâu nhưng mà có vẻ như là mình phải chạy qua khúc ban đầu vượt qua nguyên đóng rồi luôn nhưng mà có vẻ như nó không dẫn tới đâu cả nha Rồi có gì đâu bên đây nha chính xác là vậy đường thì nó cũng có như đây thôi collection chrono time vision upgrade oh có upgrade nữa hả time rush will temporary review enemy position oh giờ mới biết là có upgrade nữa tốn một cái nè increase strength time stop time vision thường là mình dùng cái time stop nhiều á increase size upgrade đi má chơi tới tập này mới được upgrade tục thiệt biết mình còn nhiêu điểm ta increase size tăng cái, cái, cái cỡ của nó Đấy, không được rồi mình uh, hết rồi mình không có điểm nhiều ta Paul Sinner Hotline chúng ta có rất là nhiều cảnh để kích hoạt cái chứ ok Jack choice Diary cứ bộ lần như vậy là nó nó mở cho mình Bad Wider Diary William Joyce Diary ok và nó nó mở phim cho mình coi cái dòng timeline cũng đẹp ấy chứ hey, there we go. bây giờ làm sao đi tiếp rồi mình cần phải có một cái gì đó chính xác hơn và nó phải dẫn mình với một cái thứ gì đó, đó. chứ phải chỉ đơn thuần như vậy được mình nghĩ phải có đường đi nha hay là chứ đó cũng chỉ là cái nơi để mình chạy xuống để mình unlock được cái kia thôi chứ thật sự là cái cái cái đường vô nó vẫn nằm bên trong đây nè hoàn toàn để coi à đây đây đây, đây. Đấy, nó nằm ngay đây luôn bên phải mình mình mình không có để ý nhiều ta nhưng nhờ vậy mình cũng tìm được cái chỗ bên kia chứ đó chính xác là gì chúng ta xuống tới đây luôn rồi nhá và chúng ta mở chỉ cần mở cái cửa bên trong cho ờ, bé là được rồi unlock hết rồi Left a haul a lot more of this place than just some old boxes. OK. Hai cái này. Cứ mẹ gọi là cái này là collectibles. Cứ cứ unlock hết là không biết nó sẽ cho mình cái cutscene hay là live action hay gì đó. Mình nghĩ là vậy. Chắc cũng dễ thôi. Rồi rồi. Mấy này chỉ chậm quá thôi á như, nãy giờ chúng ta tìm nhiều nhiều lắm chúng ta mới vô được bên trong và chúng ta phải mở cửa mấy đứa này vô working on it working on it vô em Đó, nhỏ này đẹp thiệt chứ không phải đùa mình nhìn cũng ngầu nữa chứ ra dáng quân sự vãi ok pool locker room mình không hiểu cái đó là gì vậy lắm mình đang xin nhờ phải là cái cái nghề hiểu, hiểu thì nghĩa đen được à cái ờ, phòng uh, chứa đồ pool locker đúng rồi locker là những cái phòng đồ chứa đồ á nhưng mà pool là mình không hiểu rõ lắm nó phải hồ bơi nha. cái chìa khóa này nó vô dụng gì đâu phế vậy không biết còn cái chìa khóa nào khác không ta follow back có gì ở đây à? ủa cái tivi còn xài được nữa hả nó kêu bed play video nữa rồi chỉ con bé mới lấy video coi phim à chắc đang nhắn nhủ gì đó còn manh mối gì đâu ra không ta sao con bé nó đứng đờ luôn rồi có lẽ đi mà nói nó giờ là còn coi phim nữa chứ Five wheel countermeasure Giờ rốt cuộc có đi không? Holy shit. Bet 2010, holy shit post that. You recorded that for me in 2010? Nó, nó, nó, nó quay clip này vào năm 2010 và giờ 2016 rồi Và chuyện quái này xe 2 mình, mình vẫn không hiểu Chúng ta phải tìm hiểu nhiều hơn đi đi tìm chỗ rồi Mở cửa đi bạn Đợi đến giờ Không mở được luôn Rồi hai hàng mới mở được chứ Một Hai Ba à, Các bạn không xì về vậy thằng à, anh trai của của mình nó gửi cái clip này cho nhỏ này nhưng mà nhỏ này nó vẫn chưa gặp uh, hàng đó bao giờ và các bạn như là nó nó biết cái uh, nhỏ này trước khi mà nó cái cái bằng nó đã bị uh, ăn trộm vào năm 2010 và có lẽ ai đã ăn trộm cái đó và mình nghĩ là không có chuyện tốt trong cái chuyện này được và bắt đầu giống như uh, The Evil Within rồi đó câu 7 ghê ghê nha đợi đợi đợi với coi Đó, nhìn trong này chỗ này nhìn ghê vãi Má, nó sẽ đưa cho mình vinh hạnh để bấm cái nút này và cái nút này có gì quan quan trọng như mà mình phải bấm gì à No fucking way Is that? Yeah, I think so Second time machine This changes everything Oh, và chúng ta vừa mới tìm thêm được một cái cổng máy thời gian thứ hai. A William Joyce Original. À, chúng ta vừa mới thấy được cái máy đầu tiên của ông Will. Nhưng mà các bạn nó sẽ không bằng cái bạn cải tiến ha. Mà vậy chúng ta có nên đi qua không ta? That's not how I can go into the machine like chúng ta có thể đi vào cái máy này bằng cách giống như là Paul đã đi vào Activate chúng ta chỉ cần kích hoạt cái lõi thôi bằng cách nào để kích hoạt được cái lõi ta Wow mình xuống bằng cách này nó có vẻ hơi đau thấu một tí mà kệ kích hoạt được Core not activated lõi vẫn chưa được kích hoạt chúng ta bằng cách nào đó chúng ta phải kích hoạt được cái đống này hoạt động và có thể giúp chúng ta bằng một cách nào đó không bằng cách này có thể bằng cách khác ok đằng nào thì cũng kích hoạt chứ xem như thế nào mặc dù nó nó kêu có vẻ hơi điên rồ nhưng mà ừ uh, thử vẫn hơn nếu không thử thì nó thử mình thi mình thử vẫn hơn là nếu mà mình không thử ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đúng không lần nào mà chúng cũng chú tâm hết rồi cho nên chắc cũng không sao đâu coi hết cho chắc ăn xem cách vận hành như thế nào này gọi là kiểu như là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chứ vô bấm bậy bạ cái lát nữa kẹt giữa thời gian cái thằng kia thấy mẹ nữa nên uh, mỗi lần các bạn sử dụng cái gì đó nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ok và máy du hành thời gian không phải là cái, cái thứ mà dễ với ai cũng có thể sử dụng được ok uh, ờ, chúng ta kích hoạt cái lỗi bây giờ đợi tí đang uh, ờ, mò những cái, cái cục collectible à. press forward giống như kia thôi đẩy về phía trước hơi khó lên em lên lên mấy nhiều như ỉa vậy hơi khó nhưng mà rặn dữ nãy giờ mới xong á à, cứng quá nhưng mà cái này chỉ cần một một cái tay nắm thôi ta ngộ ta là chúng ta thể kích hoạt được rồi wow, kích hoạt nữa hả đẩy lên đẩy xuống cho vui giờ chúng ta chỉ cần đi vô trong thôi, không activate the corridor cái làm tốt bên kia vậy nằm xa quá mà này nó không chạy được nữa chứ trời chạy lẹ đi ông nội kích hoạt luôn this is key activated wheels key à giờ mình đã hiểu rồi nãy giờ cái nó không phải cái chìa khóa bình thường không phải một chìa khóa gõ cửa nãy mình lỡ mồm mình chơi nó là máy vô dụng vậy giờ mới hiểu tại sao là nó có công uh, công dụng như thế nào và chúng ta phải có cái gì ở đây nè check thử coi cứ lấy hết ba cái collectible cái lẽ nó sẽ ờ, tiện hơn gì đây cái gì đây chrono shot không còn gì nữa thì mình đi tiếp đi set ở đây chúng ta có thể chỉnh ngày tháng mà chúng ta cần Đấy, mình muốn tới ngày 9 tháng 1 để xem uh, khủng bố như thế nào 11 tháng 9 chứ lộn hey. nó phải chạy vòng vòng mệt ghê á ừ. set ngày ơi no, no, no, no, no. What? God damn it. I don't know. tried again. Yeah, like hell you are. You saw what happened. Something's wrong with the machine. We don't know that. You're not trained for this. Anything you do is gonna make it worse. We you can't. know I'm right. Stop trying. You lost people. You're angry. I get it. But this is bigger than us. We can't fix the machine. But I might know somebody who can. Sophia Amaral monarch scientist. I saw her video near Ground Zero. Serene's head of Cronin Research. She'll be at the Monarch Gala tonight, but security's airtight. She'll be nearly impossible to get to. Unless I have an invite. Paul told me he expected me to meet him at that party. Something tells me that was not a friendly invitation. Jack, no. The future used to be so clear when I was reliving the past. Once I caught up to the moment I had left, that ended. All I've had to go on since then are the plan and the visions. I knew Jack would come to me. I'd seen that, but I didn't know why exactly or how it would end. There is. You were right. My visions of the future aren't always clear, but they don't lie. Speaking of lies, Joyce is saying he's discovered his brother's time machine. We've spent 17 years looking for it, and he finds it in less than a day? Does sound unlikely. Still, we know it's out there somewhere, and we don't know what his brother managed to tell him. If he really has located the machine, why would he come here and tell you? Smart Money says he's trying to play you. Maybe, but the machine is out there. It's in our interest to find out where. And if Jack knows, I have to talk to him. Và có lẽ là mình phải quyết định thêm một lần nữa với tư cách là Paul chứ không phải là với tư cách là của Jack Joyce các bạn Jack Joyce vẫn không được lựa chọn nhiều nhưng mà cái cái chỗ ở của ông này nhìn đã thì chứ corridor It's not. Cái này không phải con, cái này không phải là condo mà là corridor. nhiều người cái dinh thự luôn rồi. Nó lâu đài cái kiểu nhìn đảo à. Chắc cũng mấy chục triệu đô la. Không phải dạng vừa. Nhà này là cái thứ mà các bạn có thể sẽ mơ ước đến sau này. Một khi các bạn giàu sụ và các bạn tới một chỗ mà đẹp như thế này biển đảo rồi nọ chỉ một con đảo các bạn nắm ngay giữa giữa hòn đảo này và một cái tòa nhà rất là đẹp sáng sớm ra đi uống cà phê à, xem phim truyền hình hậu vệ mặt trời đồ thôi bỏ cái chuyện đó đi ha đó là cái thứ mà các bạn sẽ muốn sau này nếu bạn giàu to có một ngày bạn sẽ trở thành rich kid và có một cái dinh thự như thế này cái cái cảnh tượng này là mình là mình nhớ tới Ho Battlefield Hardline thật sự là mình cũng phải ba chả biết phải làm sao nó nó, nó không đẹp mà nó nó ờ, lộn ý mình nói cái bắt battery online nó không đẹp như cái này này nhìn một cái thứ rồi nó gọi là rất là quá đã kích hoạt được luôn hả ơi cái đầu ông trong lại mới tục chứ đó đó đó đó đó, đó. phình to ra trong lại nhìn tục á đầu tóc tai nó cứ choose where you focus on your personal business or mission chúng ta có thể chọn bằng một là tập trung vào việc cá nhân hoặc là nhiệm vụ để xem thôi đó vì chúng ta sẽ giống như hồi nãy là chúng ta sẽ đưa theo hai hướng distract me để coi cái nội dung của việc cá nhân personal như thế nào chúng ta đã ở quá khứ cố gắng để thay đổi một số thứ và hãy trả lời tôi câu hỏi này chúng ta hồi chúng ta tin tưởng Jack hơn ai hết và nó là cái cái lợi ích duy nhất đây coi ờ, ông Paul chọn cách là tập trung vào cái mối quan hệ giữa mình và Jack ờ, có lẽ như là nó sẽ tạo một cái sự gì đó để cho Jack đưa ra câu trả lời mà ông cần phải nghe ông muốn nghe nhưng mà cái business thì nó tập trung vào cái chuyến ờ, ở việc kinh doanh hơn về cái hướng mà công chuyện hơn hơn là việc cá nhân này nữa nó sẽ không nó liên quan tới tất cả mọi người But my old friend would be a lost cause, dead and buried along with the rest of my past. Tonight is a celebration. A celebration in the face of darkness. Tonight we celebrate because I promise to you that we are prepared. Monarch would grow stronger with my presence. The plan would go forward as intended. Ok, và các bạn nhìn nó cũng không có gì tốt đẹp cho lắm. Nếu mà chúng ta chọn bằng cách uh, tập trung vào uh, vấn đề là tập trung vào công ty Monash hơn là tốn thời gian vào cho Jack, chúng ta sẽ không tìm một cái uh, máy thứ hai nữa thì có lẽ nhà Jack nó sẽ chết có thể thôi cho nên mình vẫn nghĩ là mình uh, vẫn nên giữ mối quan hệ giữa mình và Jack sẽ hay hơn mình chọn là B đi Martin, I'm afraid you're gonna have to cover for me at the speech tonight. All right. Jack and I have a lot of catching up to do. Yeah. escaped it all the way to 1999, when it all started. I've tried to change things, but by trying, I only made them happen in the first place. Và sau kết thúc với phần 2 á, là có vẻ như là 54% cộng đồng đồng ý với cái sự lựa chọn của mình là tức là cũng để cùng đều chọn cái uh, uh, personal và game mới ra gì mà nó cũng nhiều quá ha 54% người sử dụng ờ, người chơi chọn giống như mình Time is breaking down. Monarch has been preparing for it. There's this thing. It's called a lifeboat protocol and it can save us, at least some of us. You've been the face of Monarch for all these years, Martin. But let's get clear on something. This is still my ship. You're not thinking clearly. You need your treatment. You gonna go? Me? Go to a party. We can roll together if you want. What do you want? Anyone who might implicate Monarch. Fuck you. Hmm. Wait! We just lost communication with Jack Joyce's transport. Find him. Step away! Right now! Liam, this isn't what it looks like. No. No! He's gone. We need all points converged on Liam Burke. He's armed and dangerous. <laughs> They're losing their effectiveness. You're fine. No. I need to work on something new. You should enjoy yourself tonight. You work too much as it is. I've been running tests on the temporal anomalies. I think it could be happening sooner than... I've seen when it happens. At least consider that maybe you misinterpreted something. Jack knows where William's machine is. I have to go talk to him. Martin can handle my speech. Martin. Sophia. Thank you. really <laughs> into drinking a lot, I guess. Oh, rough day? Yeah. Yeah, same here. Like what? I have things happen in my day. I do. Uh-huh. We had, uh, I had to deal with some internal affairs. Internal affairs? Mm-hmm. Oh, you're just gonna leave me hanging? Well, yeah, it's internal. <laughs> Charlie. traitor. Was that what all that commotion was about? Yeah. That was me. Who was it? I mean, hmm? Who was it? <laughs> who was the... Who, who was it? Yeah. <laughs> I can't... I can't, uh... What? I am not at liberty to discuss this. Well, you just brought it up. It's like, uh, well, monarch drama. <laughs> yeah. What? Well, I guess I guess I'm just gonna have to leave you hanging on that one, for real, this time. Oh, I just thought maybe you'd wanna Share it with me. All right, I'm gonna use the restroom, so I'll leave you hanging here for real. Okay. Go mingle. Yeah. Drink okay. a little. Okay. All right. Thanks for the gun. Dr. Remerald? Martin, I need your help. He listens to you. Paul. Is that so? think we're in trouble, and he doesn't see it. He refuses to. I can't imagine why. I know you and I haven't always seen eye to eye, but I know you care about Monarch. You care about what happens. And if we are reaching zero state, something has to be done. And what is it we could do? You know what we could do. Truth is, Sophia, it's not really a matter of whether or not Paul will listen to me. It's that I won't listen to you. I find your approach to matters rather counterproductive. Filling Paul's head with your constant alarmism, distracting him with petty doomsday scenarios. I mean, if I'm being honest, I rue the day he gave you a modicum of function in this company. Because you said, I care about Monarch. Now, if you'll excuse me, I have to prepare for my speech. What is it that you're so threatened by, Martin? Do I look threatened to you? have control of the presentation. Make it look good. Hey, you're Crocker, right? Hey, Crocker! Crocker! I really need to take a shit. Fuck, come on, Croc. Crocker. Crocker! Come on, Crocker! oh my god. Uh, Over there. Where? The woman with the necklace. Mm. My money is on that. Mm-hmm. It's a pretty good choice, yeah. but I'm gonna have to go with Ryan Gosling down there talking with George Clooney. Wearing his nice cufflinks, chatting about stocks. Yeah. Richard, where the hell have you been? Didn't have my invitation. Oh my god, you're always losing things. I'm not losing anything. Ooh, drama. Yeah. Wow. uh She's going for it. Oh. Bam. Told you. Oh. Why am I losing you owe me so a bad? I don't think I can drink. <laughs> I don't think no, rules are rules. Rules are rules. Rules are fucking rules. You owe me another sword. All right. Okay. okay. <laughs> I'm doing it. Oh, I actually hate all this. You can do it, my man. You Thanks for the encouragement. oh. <laughs> Thank you. I just wish I wasn't losing so bad. Do you want to go for a walk? Listen. If I have to come in there, you're gonna fucking regret it. Listen, this is just a big misfucking understanding. I'm gonna be out tomorrow. Oh, wasn't a good word for you? Oh, I will help you climb this ladder. All I'm asking is please let me take a fucking shit. Go to the back wall. <sighs> Fuck, thank you, man. Thank you so much. Oh, man. Thank you. Shut up. Back up slowly. Yeah. don't mind that we left, do you? <laughs> I mean, I wasn't really excited about going in the first place. Okay, why'd you go? I think because somebody twisted my arm. What the fuck is that? Kind of looks like a dinosaur wearing a helmet. Yeah, that's exactly what it looks like. hey, where are we? Are we even allowed to be out here? Yeah, I'm sure. <laughs> okay, all right. So what would you have been doing tonight if you didn't go? What, if I hadn't gone to the party with you? Yeah. Well, I would have canceled all my other really important plans. Ah. Uh, and I would have gone back to work. I think maybe you work a little too much. Yes. but I, answer. <laughs> well, no, I mean, I, I, it doesn't feel like work. You know, I like being wired in. Yeah. Makes me feel connected. You work all the time. In fact, you're there most of the time I'm there. So, oh, do you think you work too much? Maybe. I don't know. Yeah, nah. I guess. Yeah. I love work. Hold oh, it right shit. there! Shit. you little fuck! Hey, hey, what? All you had to do was let me in that perimeter lab. You turned on Monarch. What was I supposed to do? You have no idea what's going on, do you? I need to get in that lab. There's something in there that I need. The lifeboat protocol. You work with Beth Wilder. I've seen you before. You know her? Which is the reason I'm here. gun still necessary? Yeah. Come on, hurry up. You're a very kind person. It's right up here. Oh, right. You, I got it, guys. I got it. I guess you guys can't do this. special talent I have. Glad it's so celebrated. <laughs> You're welcome. Is it? is that? The second machine. Where is it? I don't know what the fuck you're talking about. I've been to the past. I've tried to change things, undo mistakes only to find there's no changing the inevitable. Time is just one closed loop. No matter what I do, you and I, we always end up here. And no matter what I do, time ends. I think you've lost your fucking mind. My mind is intact, I assure you. The memory, however, it's stretched. Like I've seen too much. All of it blending into one. Apart from a few fragments of memories, one in particular. You and I, 11 or 12 years old when we found that vagrant. Remember? And when I arrived at the pass, that was the first thing I tried to change. I went to the roof. I tried to talk him down, but my presence startled him, and he fell, same as before. Anything I try to change, it just triggers the same event. We keep seeing that body. we were meant to. I'm not turning my back on the human race at this point. They're a necessary sacrifice. Is that what Will was? Necessary sacrifice? Will refused to believe the inevitability of what was coming and he became an obstacle. Answer me this question, Paul. In everything you've seen, do I stop before you're dead? ready to cooperate, I'll be here. He was my mentor from uh, college and then here to Monarch. I was in uh, a bad place and he kind of turned me around. Got it. Sort of. I mean, it's, it's a ghost file. It's remnant of mass deletion. Somebody was here. We got um, Cronin field regulator. Wait, hold on. Holy shit, this is Dr. Ameral's report. What is it? The stutters, they're... they're increasing in frequency. What's a stutter? The more frequent the stutters, the more indicative of a fracture. Okay, and what's a fracture? Of time. Zero state, it stops, and it doesn't start back up. And the LiPo protocol could save us. I have no idea. But the, the chronon field regulator, it is the core of Monarch's time tech. Everything is based upon it. And it, it has something to do with the lifeboat. We have to go. Wait. No, no, no, no, no, This way, this way! Sure. No, no, no, don't, don't, don't! You'll end up like her. Fiona! The lab is stutter proof stay here. Stutter, where are you going? The are harness is up here. We need them.